Đấy. Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn đến với quy trình trồng dưa Kachi Babi Giống à, 207 của Nhật Và đây là một giống dưa chuột à, Được trồng thời gian à, thu hoạch rất là ngắn chỉ trong một tháng à, Sẽ được thu hoạch siêu quả Và với giống dưa là giống dưa siêu quả các bạn Siêu quả Thì cách trồng như thế nào để đạt được cái thứ nhất là lan có chất lượng và hiệu quả cao cũng như là để cho rút ngắn thời gian thu hoạch thì mời các bạn đến với quy trình là hướng dẫn trồng dưa Kachi Babi 207 giống siêu quả của Nhật Đấy. và ở đây thì ờ, công ty đã phối hợp với ờ, chủ vườn là nhà bà um, Nguyễn Thị Hương uh, ở thôn Thanh, thôn An Thượng xã Thôn Đào Nguyên xã An Thượng. Thôn Đào Nguyên xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Và ở đây trên diện tích là hai sào Bắc Bộ bằng 700 mét vuông. Và sau khi đất được làm xong thì chủ ruộng đã trộn à, phân gà hoai mục là với cái diện tích như này là trộn vào khoảng một tấn phân gà hoai mục à, đã giải ra đất và băm cùng với đất thế sau đó thì lên uống và mình cắm cái hệ thống tưới nhỏ giọt như thế này thì sau này nó rất là nhàn thế thì ừ, cách trồng rất là đơn giản các bạn ạ tức là cây giống thì đã được ươm bầu sẵn như thế này cây giống đã được ươm bầu sẵn trong một cái cái cái khay như thế này và sau khi đất làm xong thì uh, trộn phân chuồng ngoài mục xong thì mình sẽ cắm để định vị những cái cái cái cái um, cái, cái vòi ờ, nhỏ giọt như thế này Đấy, những cái vòi nhỏ giọt như này và sau đó thì à, chúng ta lấy cái um, cái ờ, cái bay chúng ta cậy lên lấy cái chén lấy cái gì gầm đục lỗ đấy mình đục ví dụ như là đây tôi có thể đục cho các bạn này mình rút cái ống này lên xong mình đục mình đục lấy cạnh cái lỗ được cạnh, cạnh một cái lỗ lên cạnh cái dây vòi mình cậy làm sao để cho nó để cho nó đủ để cho một cái cái cái cái, cái bầu nó vào là vừa các bạn nhé đấy tại thế đây ví dụ như thế này là mình cũng cậy cho mình mình mình múc một ít đất lên đấy để cho nó đủ đặt bầu là vừa các bạn Sao chị có cái vòi làm sâu thế thì à được đâu một tiếng cạo này này vâng rất là vừa vâng. cái hồ tắm như cái lỗ đâu vậy thì đục đến chuẩn vâng. đấy vâng không có đã tụt thì nó đòi ở phía dưới xuống dưới em vâng à, thưa bà Dương Thị Hương bà có thể bật mí cho bà con biết là cái giống dưa Kachibabi 207 giống siêu quả này thì về cái kỹ thuật trồng thì như nào bà có thể bật mí ạ à, kính thưa bà con là và trồng cái à, dưa Kichi Baby này rất là đơn giản Khi bắt đầu trồng thì chúng ta à, bước đầu tiên là chúng ta thay đất đổ phân gà trong hai hai xào tôi đổ 50 bao phân gà đại loại là không to nhỏ thì nó cũng gọi là không không phải bé quá thế sau đó thì chúng tôi sẽ ươm mầm sẵn trong độ 6 ngày nếu mùa nóng này chỉ có 6 ngày là chúng ta có thể hạ bầu được rồi ừ. hạ bầu và như hôm nay đây thì là ờ, chúng tôi ờ, dùng phân ờ, silic của công ty Tân Phát Bắc Giang. Bắc Giang thì chúng tôi bón lót là cái riêng cái phân này ấy, thì nó sẽ giúp cho cây cứng và chịu được uh, các sâu bệnh để đỡ cho sâu bệnh uh, nhiễm vào nó thì nó khỏe khi chúng tôi trồng thì đấy rất đơn giản à, chúng tôi à, sẽ dùng à, từ, à, đấy, à, ờ, dầm và đục à, một cái lỗ xong thì thả phân xuống xong rồi chúng tôi sẽ trồng như thế nào đây đấy chúng tôi sẽ đặt ờ, bầu vào và vắt đất lên công đoạn rất đơn giản rồi sau đó vòi nước thì chúng ta sẽ cắm chắn ra như thế nào và bật nước tầm độ 3 ờ, đến 5 10 phút gì đấy để cho cây nó ướt để cho nó không bị chết non rồi sau đó là mỗi một ngày là trong 3 ngày là ta, mỗi ngày ta tưới liên tục để cho cây nó à, phát triển tốt để cho nó không bị chết héo và còn bước thứ hai là hai ngày là bắt đầu ta sẽ dùng 5 lạng đạm để nhử cho cây ờ, có thức ăn một chút để cho nó phát triển để cho nó bén chân vậy là sau rồi sau đó chỉ dùng đạm trong độ 2 ngày thôi nhé rồi sau đó là chúng ta sẽ 5 ngày sau ta sẽ dùng ờ, lân lân bình thường và cái lân ờ, đầu trâu bình thường ấy vâng NPK đấy vâng NPK là 5 cân ta, ta hòa ra nước xong rồi ta tưới bằng như như của chúng tôi là chúng tôi tưới bằng máy móc hết làm bằng kỹ thuật bằng máy móc hết cho nên tự máy tự động tưới thế nên là dùng cái này rất là đơn giản và trong ờ, trong vòng chỉ 28 ngày đến một tháng hoặc một tháng hai ngày là cây đã cho quả và chúng ta đã được thu thu à. đồng loạt rồi cho nên là thời gian rất ngắn ngày Đấy, cho nên chúng ta nếu mà trồng cái dưa này là là, là, là đạt năng suất rất là cao vì quả của nó rất là sai và nhiều quả thì nó không như những cái dưa thường kia vâng. vâng. và đến giai đoạn nào thì mình lại bón tiếp phân silic ạ à, phân silic đây thì ta chỉ cần bón lót thôi vâng. vâng xong bắt đầu là ta sẽ dùng ờ, cái phân uh, theo ờ, kỹ thuật là là là cũng NPK vâng. là sun phát để ta dùng cho nó sau này nó sẽ ngọt quả vâng. giòn quả và các loại lân như bình thường như cái lân mà chúng tôi đang có ở ngoài kia vâng. uh, NH3 HO2 chẳng hạn đồng vâng. và kẽm thế để cho cây nó phát triển ờ, đủ chất dinh dưỡng canxi và đấy, ờ, để cho cây nó khỏe và cây nó sẽ đủ dinh dưỡng lá nó dày lên và và cây nó khỏe lên thì là nó phát triển hoa và quả đồng đều Đấy, vâng, cụ thể là trong cái hai xào bảy với diện tích là 700 mét vuông này thì dạ. cái phân Silic Tân Phát Bắc Giang này thì bạn à, bà dùng bao nhiêu túi này? Dạ, vâng. Thưa với bà con là 5 7 cân. Hai sao này thì ta chỉ cần dùng có hai cái túi này, mỗi túi có 5 cân thôi. 10 cân này. Thế là cây đã đủ tiêu chuẩn để cứng cáp và khỏe mạnh rồi. Vâng. Không cần phải dùng nhiều. Và mỗi một gốc ta chỉ cần bón cho có hai thìa cà phê thôi. Vâng. Là cây của chúng ta đã rất cứng và chịu đựng là sâu bệnh và khỏe. Chịu nắng, chịu nắng, chịu nhiệt. Dạ, Đấy. Đấy. Đấy. Dạ. Thế cho nên là ờ, chúng mình không cần phải dùng nhiều đâu các bà con ạ. À rừng phân này rất là tốt chúng tôi ờ, rồng đã mấy vụ này rồi chứ không phải là một vụ đâu cho nên chúng tôi bây giờ là rất là ưa chuộng cái phân này vâng. bà con ờ, nên là dùng cái phân này thì phải nói là năng suất cho rất là cao à, thưa bà Dương Thị Hương thì khi nào thì mình dùng cái túi 300 g à, Sinic Bắc Bắc Giang để à, tưới cho dưa vâng à, thưa bà con là khi nào mà được tầm độ 20 ngày hoặc một tháng cây mà nghe thấy nó hơi màu chuyển màu đói ăn thì ta sẽ phun một túi đó với 300 300 lít nước và khi trước khi trồng xong ấy thì ta sẽ tưới luôn nhé bà con nhé đây nhé tức là một túi mình có thể uh, hòa từ đây, đây, 100 cho đến 300 lít các bạn nhé để 300 lít. cho diện tích là đấy ta, ta sẽ tưới luôn là cây sống sao? luôn 100 phần trăm nhé không chết một, cây nào các bạn nhé hoặc là các bạn cũng có thể tưới cho ba sào đây nhá đấy mình có thể làm loãng ra các bạn nhé À, mình có thể là một một túi 300 g này hòa ra từ 100 cho đến Đấy. 300 lít nước. À, ta tưới cho diện tích là từ 1 cho đến 3 sàng. Đấy. Và sau bao lâu thì bà lại thực hiện lại một lần như thế? À, ta phải theo dõi cây. À, vâng. Đấy. Khi mà cây của chúng ta cảm thấy đói ăn cái thì ta sẽ lại tiếp tục như vậy. Vâng. Ta sẽ lại tiếp tục phun. Phun để cho cây nó hỗ trợ có chất à, ăn để cho cây nó phát triển vâng và dùng cái phân này thì nó sẽ ít bị héo xanh và ít bị chết các bạn ạ à. vì vâng. nó cứng cây vâng. nó không bị uh, héo xanh nhiều thế là ừ. cây là toàn bộ là hình như là sống được gần như là trăm phần trăm gần như trăm trăm trừ khi sâu bệnh của chúng ta bên ngoài tấn công thôi à. thì chúng ta sẽ phải đối kháng thôi vâng. còn nếu không thì không uh, lý do là người ra vào nhiều mở cửa và sâu bọ bướm biết nó vào thì là chúng ta sẽ bị sâu nó bún nó đẻ ra sâu vâng. thế nếu không mà chúng ta mà cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ đóng cửa lại thì là hoàn toàn không có sâu bệnh gì thì chúng ta cơ thể chúng ta sẽ sống 100 phần trăm và không có phải phải lo gì lát nữa tôi sẽ à, cho bà con à, à, kiểm nghiệm luôn một cái vườn tôi đã chuẩn bị thu hiện ừ. bây giờ là được uh, 28 ngày rồi à. vâng Đấy. Vâng. tí nữa là sẽ chuyển sang cho bà con là tôi mỗi một tháng tôi sẽ xuống một vườn để tôi trồng để tôi bán cho nó liên tục bán gối ở uh, cho nó gối nhau vâng. và không bị gián đoạn vâng. để cho các nhà lấy các công ty rau sạch lấy dưa này là không bị gián đoạn vâng. cho nên là gia đình nhà tôi là cứ trồng hết ruộng này xong ta lại trồng sang ruộng kia liên tục như thế quay vòng vâng. để cho à, chúng ta à, cung cấp đầy đủ cho khách hàng để khách hàng không bị nhỡ và à, và dưa của chúng ta vì nó có thương hiệu rồi cho nên là chúng ta phải phải phải, phải liên tục cấp họ nhưng để đỡ cho họ mà à, họ sẽ, sẽ rất là là là lấy dưa khác họ khó khó xử lắm không không không thích đâu họ không ăn quê họ không ăn đâu đấy cho các nhà là cái đơn này họ không lấy dưa khác đâu kính thưa bà con là khi cây của chúng ta phát triển lên à, tầm độ 20 ngày thì chúng ta sẽ dùng cái phân này nhé chúng ta phun nếu mà định kỳ của chúng ta là 20 ngày một lần và cái dưa này ấy, là dùng cái phân silic này nó sẽ giúp cho chúng ta một năm có thể thu đến 5 vụ à có, có thể trồng tới 5 vụ và chỉ hai, hai, hai tháng là chúng ta đã kết thúc được một vụ rồi một tháng chúng ta có quả và một tháng chúng ta thu thì ta dùng cái phân nhỏ này à cái gói nhỏ này để chúng ta phun à, là 20 ngày nếu định kỳ 20 ngày một lần để cho cây của chúng ta cứng thêm và khỏe và nó sẽ hỗ trợ vì nó là chung vi lượng cho nên nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta lá thân quả nó sẽ làm cho chúng ta tổ hoa đều này quả nhanh lớn và lá cây đều khỏe ngọn phát triển đều nhé bà con nhé như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn xong quy trình trồng uh, dưa kachibabi uh, ờ, 207 siêu quả của Nhật và quy trình trồng này rất là dễ rất là đơn giản và chúng ta thực hiện ở trên nhà lưới như thế này thì uh, chúng ta có hệ thống nhỏ giọt như này nó rất là nhàn và nó sẽ giúp ờ, khi mà dùng phân silic phân phát bắc giang thì nó rút ngắn thời gian thu hoạch và đồng thời nó hạn chế số bệnh cũng như là cho cái năng suất chất lượng ờ, rất là cao và um, cái dưa nó sẽ giòn ngọt và um, ăn nó sẽ đậm đà hơn cũng như là năng suất của nó sẽ cao hơn so với dùng nguyên tưởng rất nhiều và để minh chứng cho điều này thì sau đây mời các bạn chúng ta sang một cái vườn dưa mà đang chuẩn bị được thu hoạch các bạn nhé. Vâng để minh chứng cho cái dưa Kachibabi à, giống à, ờ, 207 của Nhật siêu quả dùng phân xịt hiệu quả ra sao thì mời các bạn chúng ta đến với diện tích dưa này là đã được 28 ngày đã được 28 ngày và đang đã được thu thu bói rồi đấy tức là thu của ngày hôm qua rồi thì um, chúng ta có thể nhìn thấy những cây dưa đây nó sai như thế này nó sai như thế này đây đây đây đây các bạn này đây đấy đây nó sai này đây là trời hôm qua rồi các bạn nhé trời hôm qua rồi trời chiều hôm qua cho nên là ờ, ờ, bây giờ chỗ này là nó nó đang đang, đang vừa chảy rồi cho nên đấy nó... trong những cái chùm đây đấy nguyên chỗ này đã năm bảy quả rồi thì những cái đốt này đốt này đốt này nó lại ra đây các bạn này đấy đấy đốt này đốt đốt nào nó cũng ra những cái đốt đốt trên này cũng có này đấy đây đây cụ thể như chỗ này đây các nhánh của nó đều có ra tận nhánh ngọn này nó cũng có quả đây các bạn này đây quả đây ừ. đây quả đây đấy đây mình lại sang một cây khác đây này sang một cây bên này đây có phải từ gốc hoa từ hoa quả từ gốc đến ngọn và vâng. thì có thể ngắt bớt lá đi để cho nó nhìn cho rõ các bạn nhé đấy các bạn nhìn đấy quả của nó chiều hôm qua thu ờ, hết những quả to rồi nhé còn bây giờ là bắt đầu lại tiếp tục buổi chiều hôm nay đó đây quả to này đấy. quả to này đấy trên cây như thế này trong cùng một lúc nó đeo phải độ gần trăm quả các bạn ạ đấy mấy trăm quả đấy các bạn ơi mấy trăm quả đấy các bạn nhé thì <laughs> đến vài cành cái là mỗi cây của nó hàng chục quả à, mỗi cành một chục quả rồi đây này mỗi một cành như thế này thì nó đây này một cái cành này nó đã gần chục quả rồi từ trong này ra các bạn này từ trong này ra ba quả này ra đây là 6 quả này ra đây là bốn quả nữa là 10 quả này một cành như này đã 10 quả thì trên một cái cây này nó phải ừ. có hàng trăm quả các bạn đây ví dụ như cây cành này thành này là chỗ này nó, nó đã là năm quả rồi 6, quả. rồi vặt nó lại ra tiếp chứ nhưng mà vặt thì nó lại ra tiếp ừ, cứ thế nó ra cái, thôi như quả to quả bé rất nhiều đấy và lên trên này thì nó đang ra đây cành nào đốt nào cũng có quả đấy rất là sai đây thấy các bạn này đây này đấy nó ra trông nó như là mướp ấy nhỉ đấy đây như đốt nào cũng có quả nhá mỗi đốt này thì lại tỏa ra các nhánh và các nhánh đều có quả cho đến tận ngọn luôn Đây, ví dụ như chỗ ngọn này ngọn này đây. Đấy. Để bắt Thì chúng ta lại đến với bất kỳ một cây nào ta đến với cây bất kỳ này đúng không đây như lợn con các bạn này cây nó sai vô kể luôn vô kể luôn sai vô kể luôn đấy đấy là chưa chưa đã đồng đều quả đâu đây là bói đấy đây mới là bói thôi vâng. còn nếu mà đến rộ độ khoảng độ độ độ 10 ngày ấy 10 ngày nữa mà các bạn ừ. đến đây thì nó quả nó kinh khủng lắm khủng khiếp lắm các bạn này đây trong cùng một lúc quả to quả nhỏ có cô cả như này đây, như trên tay tôi đây nó đã có gần chục quả rồi quả lớn quả nhỏ nó nhiều lắm các bạn ạ siêu quả mà các bạn đấy nhưng mà dùng cái phân xinic này thì nó đậu quả hơn nó đậu gần như là tới phải 90 95 chanh héo xanh chị chú 90 95 phần trăm các bạn ạ 95 97 phần trăm đấy và nó hạn chế được cái héo xanh chiết rũ cũng như là cái vàng lá vàng lá nhật rễ ở trên dưa này rất là tốt à, vâng à, thưa ông toàn ông thấy là dùng cái phân này thì à, cái cái cái tỷ lệ héo xanh của nó thế nào nó, nó, đỡ hơn nhiều đỡ hơn nhiều vâng và cái à, tỷ Nhìn đấy, vàng đá của nó thế nào? Đây các bạn ơi, đây nhé. Cây của nó sinh trưởng ờ, rất là tốt luôn. Cứng cây này, rất là chắc cây mà khỏe. Đây các bạn ơi, quả của nó đây. Cây của nó rất là cao luôn nha. Đây, quả của nó đây rất là nhiều. Mỗi một cái cành này nó có tới 10 quả và đến 20 quả. Nó ra hết cái lô này rồi nó lại ra tiếp đây này, quả nhỏ này. Đây này, nó sẽ ra chi chít dày ra. Đây, từ trên xuống dưới nha các bạn nha, không phải là một một cành đâu nha. Đấy. Mà nhiều cành đều như nhau hết. Này, đây này, đấy. Đây nó một cây nó phải đấy. hàng quả của nó rất là nhiều. Nếu mà đến vụ chính vụ à, giữa vụ của nó thì nó phải hàng mấy trăm quả trên một cây. Đấy, đấy. Cả dưới gốc này nó nằm bò lê vào quàng đây là đây này. Ở trong này rất là nhiều luôn này. Đấy. Đây này, quả trong này này, đấy, nó lâm ở trong xa này này. Đấy, nhưng nó lấp lá, lá nó cây này, dòng cái phân này nó tốt quá cho nên <laughs> cây nó nó ngập hết cả đầu không có nhìn thấy gì nữa. Vâng, mọi năm mà chưa có phân xinic thì ờ, bạn bà chồng thì bà thấy sao thế nào? Nói chung là không có phân xinic đấy thì cây nó yếu lắm cây nó cứ bị sâu bệnh nhiễm vào nhiều cho nên là là là nó không có uh, kéo dài được thời gian cây nó chóng chết đấy thì bây giờ mà cây nó kém cái người ta lại bổ sung thêm cho phân philip và phun vào thì nó lại sống và cây nó lại đẹp lại à, không bị uh, uh, kém phát triển ấy. nếu mà dùng phân thường thì thời gian thu hoạch được bao lâu dùng phân thường thì thời gian thu hoạch của à, họ chính của nó là một tháng hai ngày đến 3 ngày là hết à. tức là từ lúc trồng cho đến lúc thu là chỉ được một tháng 3 ngày rồi à không à. đấy là cả thu thôi vâng cả thu à tôi tôi vâng. trong vòng thu thời gian thu và thời gian uh, thời gian trồng cũng thế vâng trồng cũng một tháng thì nếu mà chi silic của nó thì một tháng 28 à, ngày là đã được thu rồi à nhưng nếu dùng vân thường vân thường thì phải một tháng hai ngày À, một tháng hai ngày. Theo bà phân Clinic này cũng có lúc nó chỉ 27 ngày đã được thu rồi bà. À, đấy đấy. Có lúc nó rút 26 ngày thôi. Nó rút ngắn thời gian là vâng. 26 27 ngày. Khi nào mà đây là của tôi đang tốt quá nó mới như thế. À, đây là nó cái... mới thành kéo này mất 22 ngày. Thế nếu không của nó tiêu chuẩn của nó là chỉ có trong vòng có 28 ngày đến 26 ngày thôi. Là ta đã có được thu rồi. Lần trước nó chỉ có 27 ngày thôi. Đúng vâng. Tức là trồng phân Clinic này thì sẽ rút ngắn thời gian thu hoạch các bạn nhé. Sẽ rút ngắn thời gian thu hoạch được khoảng từ 3 đến 5 ngày từ 3 đến 5 ngày là được thu hoạch và nó sẽ kéo dài nữa ví dụ như dùng phân thường thì nó chỉ được là, ờ, ờ, là thu được trong vòng độ một tháng một tháng thôi một tháng năm hôm thì nó kéo dài hơn nhưng mà dùng phân silic thì nó sẽ kéo dài được khoảng độ một tháng 10 hôm hoặc là à, một tháng vâng. mười hôm nói chung là nó cũng vô điều kiện lắm cái phân vâng. silic này khi cái cành của nó ra nó lại còn lên cái ngọn cao vâng. kinh khủng luôn đấy vâng và cái ngọn này. của nó đây rất mập đấy. các bạn này đây nó kéo ra này cái ngọn của nó mập như thế này các bạn này cái ngọn mập và bơi như thế này đây những cái cây này đây này ngọn mập ngọn bơi như này thì cho thấy rằng cái tiềm năng của cái cây dưa này rất là tốt tiềm năng của cây dưa này còn tốt còn nếu như mà cái ngọn nó cứ rụt vào nó ngắn đi nó cứ rụt vào hoặc là ngọn nó nó nó nó mỏng manh nó nhỏ nó nó yếu thì cái quả sinh trưởng nó sẽ kém đấy vâng bà nhận xét về cái hoa cái hoa dưa của dưa dùng phân xin này nó như thế nào đây ví dụ như cái hoa đây cái hoa của mình nó phải đến với những cái hoa như thế vâng, này cái hoa nó quả nó sẽ nhưng quả nó sẽ to hơn đây các bạn này đấy cái hoa này hơn. đây gần này. hoa này nó sẽ tươi nâu này cánh nó dày cánh dày, hoa to nó tươi nhìn nó rất đẹp như này và cái quả nó màu mỡ như thế này thì nó sẽ báo hiệu cho cái dưa này là nhanh lớn nhanh lớn nhanh được thu và và cái tỷ lệ đậu quả nó cao đấy bói của nó mà đã đã lên lên lên lên lên ờ, ra được một cây lên lên, lên có thể vặt đến bốn năm quả, quả một lúc rồi các bạn vâng vâng đúng được rồi có lúc vặt đến bảy tám quả luôn đấy vâng vâng một cây đó đây quả nó đẹp như này các bạn này quả nó đẹp này đấy đấy nó đang mới đấy quả nó luột quả này nó đều quả nó không bị đeo thắt và cái hoa của nó rất tươi như này và sau đây thì tôi ăn thử quả để xem nào cái hạt con này quả của nó đây rất con... là thẳng nhé ừ. rất xinh vâng. là không ờ, ít khi đây là những quả dư gốc của nó cho nên nó mới hơi cong thôi chứ còn thật ra quả của nó thẳng tuần tuột suốt thế này à thế à? vâng ừ. coi như là nó cứ xếp thẳng luôn như này được vâng thế đây là là là ta ờ, dưa gốc là à, khi nó lên là nó phát triển nó chưa đã được đồng uh, đều vâng thế này nó mới có hiện tượng như thế này à còn nếu vâng. không là nó thẳng tưng các bạn nhé vâng nếu không có thẳng nếu lắm nó thẳng, thẳng tưng luôn đấy thẳng tưng như thế này còn vâng, đây là dưa gốc vâng. nó chưa được đẹp vâng. nhưng mà quả nó đã luột như này đây là nó bói đấy vâng sau đây vâng. tôi xin ăn thử nhé các bạn để tôi bẻ cho các bạn xem này đấy rất là giòn to như thế này nhưng mà vẫn không có rất giòn và đặc ruột các bạn này đặc ruột đấy như cái này là ăn rất là ngọt này vâng ngọt lắm luôn các nhà hàng là là là rất là là ưa chuộng cái thứ này thơm lắm thơm và không có hạt không có ừ. hạt thì là các nhà hàng là làm Đó lắm nôm sứa này salad này các thứ là họ mới thái được nhưng mà không có hạt mà cho nên họ thái hà ờ, thái thẳng như thế này là rất là đều miếng à thái nhỏ không bị ngót không không không bị ngót ăn rất là giòn cứ thử nhá ừ. giòn lắm bà con ạ giòn lắm các bạn đấy thấy giòn lắm nó lại ngọt chứ rất ngọt giòn ngọt